tan sầu bao nhiêu đường về nhà em cách hai đoạn đường dài tuy xa mà gần tuy gần mà xa từ đây xa mấy nữa khi em đã có chồng dù tình con đâm đa dù lòng con thiết tha dù buồn xa cách biệt thôi anh đời không bằng em em nhớ nhớ người người yêu yêu yêu tôi vẫn vẫn mong chờ chọn chọn đời nhau xin hãy đừng quên đường đông phố vui lòng sao buồn đêm thời gian bằng rằng mình cách xa nhau mà lòng mình không thiếu tình rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu thì thôi ta đã lỡ lìa xa bên bờ đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên gọi mãi trong đêm phúc trong tâm với đã không còn tới khi vắng em chồng ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu dạn vỡ rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã số cuốn ta miệt mài một bước chân triệt ngã đã trôi thật dài lạc mất nhau ngày mai trời đó mình gặp nhau lúc đầu Ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu Sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu Thì thôi ta đã lỡ ly xa bên bờ Đời lênh đênh sóng vô buồn trôi lững lờ Quần mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới tên người gọi mãi trong đêm buồn để lại bao nuối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm nào hay duyên tình dở dáng trách em sao quá phù phàng anh ơi anh ơi thôi còn gì đâu để nhớ thôi còn gì đâu để chứa còn gì đâu ước mơ ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẽ loi viết lên câu hát thiệt thòi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biệt lý em chớ buồn làm chi thôi anh hãy về đi anh chớ sầu bi bởi tình còn mang chia ly xưa khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà nào hãy duyên tình dỡ dáng trách em sao quá phù phàng ta chung nhau một lối ta chia nhau nụ cười câu thủy chung lứa đôi thề công đôi ngôi thôi anh nhắm làm chi anh hãy về đi hết rồi còn chị đâu anh nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người còn tôi đêm dài lẻ loi viết lên câu hát thiệt thòi Nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người Còn tôi đêm dài lẽ loi viết lên câu hát thiệt thòi nở đành quyến sao tình mình hôm nào đâu ngờ rằng chiếm bao nhớ thương ôi là bao nhớ lúc anh ra từ chiều phai cuối trời vườn màu hoa sẽ phai tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa mà đẹp, như ước mơ tía thấy rằng thời gian không ngủ chết mua lỡ xa rồi tình chừng sẽ trắng như vôi đêm thâu mong một người nơi nào còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau phai cuối trời nhìn hoa ngón rơi nắm tay em buồn khẽ nói mình yêu nhau mãi suốt đời nghe em chiều kia sẽ vơi và màu hoa sẽ phai tình ta sẽ không bạc màu như nắng hoa và, đẹp, đẹp như ước mơ không ngủ chết môi lỡ xa rồi tình chừng sẽ trắng như vôi đã thương nhau rồi thì quên sao đành một người đêm thâu mong một người nơi nào còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng nhau giấc quên trời quên đất với cô lái đò đưa cô lái đò đưa đò đưa qua từng bến cạn qua từng bến sông sâu dù sâu khách vẫn thăm đò mấy ai lấy thước mà đỏ lòng người dằn lòng chỉ ghé bên trong không ghé bên đụng để đau lòng mẹ cha nghệ sĩ lên đò vải khoác áo phong xưa nghệ sĩ sang sông cô lại thấy tiếng thuyền bỏ bến Bỏ chèo bỏ lái cô gái bước sang sông Để bao chàng ngẩn ngơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng tình si Để bao chàng làm ngơ cô gái bước lên bờ Để bao chàng thần thơ Để bao chàng làm thơ cô gái bước yêu giấc mộng chim bao mãi sau cùng quên hết đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau anh vì kèo chơi mưa kêu chưa bên đường mòn hai đứa anh đánh đàn em thì làm ca sĩ nghe cũng buồn lắm terima bài ca lời thương lời nhớ chén tiền chén đưa cho ra rời một đêm hẹn ước giấc áo tin vui nơi chiến trường có bạn cô